người mình à, trải qua mấy mối tình rồi dạ thì à, hiện à, con chưa trải qua mối tình nào chưa trải qua mối tình nào còn mươi lăm. đúng rồi đi học có cờ rút ai không dạ tất nhiên thì chắc chắn là ai cũng sẽ có cho mình những đối tượng yêu thích cũng, chỉ cũng có gọi, cũng thích gọi, thôi dạ cũng có gọi là cảm nắng cũng có rớt <laughs> chưa hề biết hẹn hò ừ. chưa biết nắm tay bạn gái luôn hả dạ vâng trời đất ơi rồi bây giờ không có chưa bạn gái bao giờ rồi làm sao có kinh nghiệm yêu đây thì từ, bây giờ mới nhờ từ từ nhờ chị ngọc lan tư vấn cho không lẽ muốn đi hẹn hò rủ tôi theo để tôi tôi tôi tôi, tôi chỉ cách hẹn là dạ không lúc đó là có kinh nghiệm rồi lúc đó là về nhà mọi thứ đều có kinh nghiệm mấy bữa đầu có nhờ ngọc lan đi theo ha dạ. rồi bây giờ à, nhà trai nhà gái đã có mặt rồi mình làm thủ tục đầu năm đi dạ à, lì xì chúc mừng năm mới Ê, chúc, chúc em trai năm mới mạnh khỏe em, hạnh phúc và thành công dạ vâng phát tài phát lộc nha dạ chị chúc cho em giống như là chú quyền linh chúc bạn trai bên kia vậy đó và chúc cho hôm nay tụi em sẽ bấm nút và dắt tay nhau đi về vui vẻ dạ em cảm ơn chị chào các bạn chúc mừng năm mới à, bên nhà trai lẫn nhà gái nha còn bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng biết à, em tên là bùi duy đạt năm nay em 25 tuổi Em đến từ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì con đang làm công việc uh, tự do. Tự do. Dạ. Cụ thể là công việc gì? Thực ra con đang theo đuổi con đường về tài chính. Rồi, mời uh, nhà gái. À, là đầu tiên nhân dịp năm mới em xin gửi lời chúc đến uh, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể quý khán giả đang ngồi tại trường quay cũng như quý khán giả đang theo dõi trên chương trình truyền hình chú Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn Nam bên kia. À, em xin tự giới thiệu em tên là Hoàng Vũ Hồng Minh, em cũng 25 tuổi hiện ừ. là đang sinh sống và làm việc tại bình dương công việc cụ thể là làm kế toán cũng liên quan đến tài chính giống như bạn nam rồi khỏe bạn đây kiếm tiền bạn bên kia ngồi giữ tính toán <laughs> dạ vâng ha hợp lý bây giờ mình à, nói về điểm mạnh điểm yếu của nhau đi về tính cách thì em uh, hòa đồng thân thiện biết quan tâm đến mọi người em cũng biết làm việc nhà nấu ăn và đặc biệt là em rất là tự lập trong cuộc sống còn à, về nhược điểm thì à, em hơi nhát à, đặc biệt là trong đám đông á nếu như mà toàn người lạ thì em rất là khó bắt chuyện một nhược điểm nữa có thể là đối với các bạn nam chắc cũng sẽ quan trọng đó là em không biết bắt up làm đẹp không sao Chị thấy có... những cái à, những cái điều người, em nói người khác make up cho đúng rồi những cái điều em nói nó không phải là nhược điểm đâu mà đôi khi nó lại là một cái điểm rất là đặc biệt và chỉ để chờ một người đặc biệt phát hiện ra cái điều đó của em thôi đó cho nên là mình phải tự tin lên không có gì hết rồi bạn nam thì sao nào? Theo nhiều người nhận xét, à, bản thân em là một người à, vẫn còn ít nói, trầm tính, lề mề một chút xíu cái nữa gọi là nhiều lúc mà cũng hơi rời dây thun một chút xíu đó là nhược điểm ạ ưu điểm là một người à, hiền lành hòa đồng với lại tất cả mọi người mình uh, trải qua mấy mối tình rồi dạ thì uh, hiện uh, con chưa trải qua mối tình nào chưa trải qua mối tình nào còn 25 chín đúng rồi trời ơi <laughs> để mình qua mình coi coi Người con trai 25 tuổi vẫn ừ. còn riêng Chào em Em chào chị ừ. Trời dễ thương quá vậy Dễ thương mà từ xưa giờ ừ. chưa chưa biết yêu chưa yêu ai luôn hả Yêu chi sớm 25 tuổi là 26 bắt đầu yêu là vừa Hồi nhỏ đi học có cờ rút ai không? Dạ tất nhiên thì chắc chắn là ai cũng sẽ có cho mình những đối tượng yêu thích cũng, Chỉ cũng có gọi, cũng thích gọi, thôi Dạ cũng có gọi là cảm nắng cũng có rớt <laughs> Nhưng mà rồi cái thôi dạ trời đất ơi trời trong sáng chứ không phải dạ. như ai kia yêu sớm quá chưa hề biết hẹn hò ừ. chưa biết nắm tay bạn gái luôn hả dạ vâng trời đất ơi rồi bây giờ không có chưa bạn gái bao giờ rồi làm sao có kinh nghiệm yêu đây thì từ, bây giờ mới nhờ từ từ nhờ chị ngọc lan tư vấn cho không lẽ mốt đi hẹn hò rủ tôi theo để tôi tôi tôi tôi, tôi chỉ cách hẹn dạ không lúc đó là có kinh nghiệm rồi lúc đó là về nhà mọi thứ đều có kinh nghiệm mấy bữa đầu có nhờ ngọc lan đi theo ha dạ. rồi chị chỉ cho ví dụ như ừ tới lúc nào là mình phải nắm tay rồi mình nắm tay xong mình nói mấy câu rồi mình mới hung đó mấy cái đó chị chỉ cho chút chỉ chút chỉ luôn chút chỉ luôn nha chỉ trước luôn ngọc lan yêu sớm lắm Tôi từng mua bột giặt kém nước xả vải. Bột giặt George hai trong một mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bông, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones hai trong một giặt và xả tất cả trong một. Dạ. Ừ. Chị yêu sớm lắm. Yêu sớm. Vậy là chị rất có kinh nghiệm về tâm chị lý bạn nữ. Chị rất có kinh nghiệm, yêu sớm thất bại cũng nhiều cho nên là ngày hôm nay mới có rất là nhiều cái kinh nghiệm để mà nói trước với tụi em đó để tụi em tránh những cái trường hợp mà để thất bại như chị đó được tôi qua tôi coi nhà gái coi sao gì mà lớn quá vậy lớn quá, lớn quá. ai cũng chú à, à, xin chào con dạ 25 tuổi hả dạ con cũng 25 à, tuổi con thích người đàn ông như thế nào Ừ, nói chung là con thích một bạn nam chín chắn một xíu chín có chắn. công việc ổn ừ. định và đặc biệt là phải ăn nói lịch sự con thích một người nam giống anh hai con <laughs> anh hai con hả dạ anh hai con sao trưởng thành nè ừ. à ăn nói lịch sự ừ. rất là chiều người yêu à bên bên kia có giống vậy không ta chưa yêu bao giờ nên chưa biết là có chịu hay không <laughs> không giờ hỏi thiệt giờ có bộ có chịu không ừ. dạ anh tính em thì rất là dễ chịu à, nên nhiều bạn nữ hoặc là người yêu của mình đó là việc đương nhiên của một người bạn trai rồi chưa có chiều bao giờ đó đừng nói trước nha chiều người ừ. yêu khó lắm ở đây bên đây người ta có anh hai là biết cô này ở nhà được cưng lắm nè được anh hai cưng Đúng lắm rồi, nè cho nên rất lắm là tưởng anh hai ừ. nên là bây giờ chị trước mắt nha cua được cô này rồi đúng không bấm nút rồi muốn thân hơn nữa là phải về cua luôn ông anh hiểu về không? phải cua ờ, ở đây không phải là cua kiểu tình ái mà là mình rủ anh để uống cà phê nhiều thậm chí lâu lâu đi nhậu để mình hỏi về em của họ coi như thế nào để mình chiều đúng không đó là cái cách tiếp cận đó có dạ. kinh nghiệm đó đúng nha. rồi đó tiền Lan nói đúng đó phải tập trung vô anh hai là chính đúng <laughs> làm sao để sẽ... em được giống như anh hai đúng rồi à. qua cửa anh hai trước mới tới em gái nha bây giờ con không thích điều gì đàn ông con không thích ờ, đàn ông nhất là hút thuốc tại con không có ngửi được mùi thuốc lá ừ. con thuốc không dạ không ạ giỏi không bao giờ hút ạ giỏi kiếm tiền được không con dạ cũng được ừ. nếu giờ kiếm tiền thì chị cũng sẽ giúp con chỉ con cách kiếm tiền chứ. đúng hạn. rồi bên bà giỏi kiếm tiền không bà bà mối trời ơi ông lộn rồi à lộn rồi ừ quay trở lại đi <laughs> lộn tôi tưởng tôi tôi bên nhà Giờ gái tôi hỏi nè bên nhà ông có đàn ca ờ, gì được không dạ thì ờ, con cũng ờ, có biết hát một chút chút thôi thử thử cho bà mối bà, bà nghe coi nào tình yêu đó riêng trao em một đời mãi không quên bài hát tặng em mối tình khát khao đời bao giông tố đời nhiều trông gai anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời được chưa hát chơi vui thôi đó tại cũng không có hay tưởng, mà hát chơi vui thôi tưởng đó. hát không hay ai về hay không tưởng được chưa dạ được tài lẻ vậy được chưa dạ rất bên đây là rất đó. là chăm cho nhà trai tôi chào hàng vậy thôi một là kiếm tiền giỏi hai là hát hay thử tài lẻ nhà gái có gì không mình có hát lại trả lại một bài em tị chứ để thôi mình quê đó <laughs> em sẽ hát tặng anh em một bài nhưng mà thực sự là em hát không được hay thì mong bạn nam bên kia uh, <laughs> lắng nghe không cần hát hay chỉ hát bằng trái tim của mình thôi Hát có nhiêu mình hát nhiêu Love in your right Sitting silent by my side Going on Holding hands Walking through the night Hold me up Hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind I can fly I'm right I can fly to the best of mine to the end of the time. Believe me, I can fly. I'm proud that I can fly to the best of mine. The heaven in the sky. nghe cũng ngọt dễ thương trời giỡn dễ hoài. thương nãy giờ tôi vẫn chưa biết là cái anh bên kia là anh à, có cái cái cái nhu mẫu hình lý tưởng đúng, đúng không rồi tôi vẫn chưa biết mẫu hình lý tưởng cho bà mối biết coi có trùng khớp với bên kia không à, là một bạn nữ ờ, hiền à, hiện đại lệ phép mọi thứ và dễ thương chút xíu hơn được rồi dư với đánh giá của mai dư tôi thấy nãy giờ ổn định rồi đó, đó. khỏe rồi đó khỏe re mình đã thở phào nhẹ nhõm đúng rồi, rồi. đã đã hợp nhau nhiều thứ dạ. lắm rồi bây giờ hỏi ý kiến bên nhà gái coi sao dạ nhà gái mình đi với ai cưng dạ em hôm nay em chỉ đi với một người bạn thân của em ừ bạn thân ha dạ em chào chú Yên Linh em chào chị Ngọc Lan thì lời đầu tiên thì em xin chúc mọi người năm mới an khang thành vượng em là bạn của mình theo nhận xét của em á em thấy bạn nam khá là hiền và thật thà em thấy là hai bạn là khá khá là hợp thì em cũng hy vọng là hai bạn có thể um, bấm nút và cho nhau một cái cơ hội để làm quen rồi cảm ơn à, mình đi với ai vậy dạ ngày hôm nay thì con đi với lại hai người em học cùng dạ em xin kính chào hai mc và kính chào quý khán giả có mặt trong phim trường ngày hôm nay em là hưng là bạn ờ, rất thân với anh đạt anh đạt thì có thể là hơi ít nói nhưng mà anh rất là mạnh mẽ và có bản lĩnh trong công việc cả hai cũng nhiều điểm tương đồng rất là hợp nhau và mong là cả hai cho nhau một cơ hội dạ cảm ơn cảm ơn nhà trai mình đã tìm hiểu nhau cảm nhận nhau qua cái hàng rào cùng nghe người thân góp ý rồi bây giờ chúng ta trực tiếp gặp nhau đúng coi nó làm sao mở, mở rào, rào. mình có món quà tặng cho bạn ngày hôm nay dạ em cảm ơn ờ, không biết là em có được mở không dạ được à, bạn cứ mở thế lịch sự chưa dạ được luôn đây à, là đây là một cái hình tượng hai ông bà đang ngồi trên một chiếc xe mua cái này thì mình liên tưởng đến cái ý nghĩa đó chính là chúc cho bạn à, à sẽ tìm được một người và sẽ cùng người đó à, đi trên con đường à, tình yêu và trên con đường hạnh phúc của mình à, bạn có hy vọng người đó là bạn không à, thì mình cũng ờ, rất là hy vọng điều đó câu hỏi hay rất là hay luôn à, à mình cũng có một món quà muốn tặng bạn anh với em đi cho nó tình cổm đi <laughs> người ta chưa yêu bao giờ nên ừ, ta không biết đâu tặng bạn một cuốn sách thì ừ. à, mình về chỗ ngồi đi mình sẽ nói ý nghĩa cuốn sách cho bạn nha trước khi đến chương trình mình không có biết là sở thích và tính cách của bạn như thế nào để lựa một cuốn quà cho phù hợp vì vậy là mình mua một cuốn sách đó là cũng là cái mong ước của mình là từ khi mà mình còn sinh viên mình muốn tìm một người bạn trai có thể là ngoài những cái thời gian là hai người cùng đi chơi à, cùng trò chuyện thì sẽ đặt ra cho cả hai những mục tiêu ví dụ như là học tiếng anh chẳng hạn mình hy vọng sau chương trình mình với bạn sẽ cùng đặt một mục tiêu và cả hai sẽ cùng phấn đấu đạt được nó à, thực sự mình ờ, cũng rất là nhát cũng không biết ờ, nói gì nhiều hết mình thấy bạn hát rất là hay hay là bạn có thể tặng mình với khán giả ở trường quay một bài hát nữa được không à chắc chắn nắm tay nhau hát nào không có giỏi về mấy vấn đề này á, thì ngày hôm nay thì mình cũng xin tặng bạn với lại tất cả mọi người thêm một bài hát nữa anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều yêu em không cần lý do thật ra là đó là hình ảnh mà tương lai các bạn sẽ đạt được mình cứ mong muốn như vậy đi rồi ngồi xuống đây nào dạ. à, bây giờ mình nói một chút xíu đi quan điểm về của đám cưới một ngày sớm nhất rồi tài chính về nhà ai giữ rồi bắt đầu từ bạn trai đi à, thế thì quan điểm vấn đề về hôn nhân thì à, mình cảm thấy là bây giờ mình vẫn còn rất là trẻ và à, công việc nó chưa ổn định lắm cũng chưa có nghĩ được đến hôn nhân khoảng phải có phải có một mục đích nào đó đúng rồi phải có mục tiêu mục tiêu em phải đặt ừ. ra thì em mới kiếm tiền được dạ vậy chắc khoảng 4 năm nữa chứ em thấy bạn nam chia sẻ cũng giống em á cũng thấy là cả hai còn rất là trẻ cần phải học hỏi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn rồi khi nào thật ổn định thì mình sẽ nghĩ đến chuyện đó không sao cả rồi quan điểm về kinh tế về nhà thì tiền bạc ai giữ? Tài chính thì mỗi người đi làm thì cũng có một cái khoản lương riêng thì mình có đó mình giữ và mình sẽ trích ra một khoản lương chung. À, còn vấn đề mà đưa tiền cho vợ thì cũng không thành vấn đề. Ừ. Dạ, vợ mình mà đâu phải vợ ai đâu. Đúng, Đúng rồi, mang tiền về cho vợ, mang tiền về cho vợ dạ, không thì phải đi ở đợ. Dạ không muốn ở đợ thì mang tiền về cho vợ à. đi làm chứ đâu có lương <laughs> nói rã họng từ qua tới giờ chứ đâu có đồng lương nào đâu có nhiêu đem về hết mang tiền về cho vợ vợ đưa tiền đi chợ <laughs> quan điểm là vậy cả hai đều đi làm thì cũng giống bạn nam là trích ra một khoản chung chi tiêu à, bạn nam nếu như mà đi cần đi ra ngoài nhiều thì cũng cần có một nguồn tài chính trong người em cũng không có muốn là giữ nhiều ờ, đủ để chi tiêu trong gia đình rồi bây giờ nãy giờ mình phân tích ra tất cả mọi thứ thấy cũng ổn rồi ha bây giờ à, chúng ta tiến hành bấm nút thôi các bạn cứ suy nghĩ thế nào các bạn làm theo nhịp đập trái tim của mình là được rồi ha cá nhân chị Ngọc Lan thì rất thích hai bạn bấm nút bởi vì hai bạn rất là đẹp đôi rất là dễ thương nào. đã sẵn sàng sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ có quyết định và khi quyết định chúng ta phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình một hai ba hết thời gian bạn nam không bấm Tôi lý do tại sao bạn nam không bấm thực sự là bạn nữ rất là dễ thương nhưng thực sự là con vẫn tim con vẫn chưa có được ờ, rung động hoặc là chưa có được cảm nhận đủ cái để mà mình tiến tới với một cái sự nghiêm túc đó là sự chân thành từ trong Đúng, tim con bạn trai rất là nghiêm túc trong chuyện đó dạ. thật ra khi ngồi ghế bạn với hòa các bạn đều nghiêm túc à, tôi thấy rằng bạn gái ở đây rất là tuyệt vời bạn ấy có cách hoạt ngôn cũng rất là tốt cách nói chuyện bạn ấy đi sâu vào lòng người luôn và gương mặt rất là hiền hậu có lẽ là bạn trai chưa thấy hợp với mình điều gì thôi nhưng với tôi tôi thấy bạn gái là tuyệt vời đấy không sao chúng ta còn ừ. rất là nhiều cơ hội bởi vì chúng ta còn quá trẻ mà đúng rồi tuổi của các bạn là cần phải được trải nghiệm không sao cả có thể khi xuống sân khấu các bạn ờ, làm bạn với nhau đúng chia rồi. sẻ với nhau trong công việc bởi vì cùng ngành với nhau đúng mà rồi. trước khi đến chương trình thì con cũng ấy là có mục tiêu là sẽ dù ấy thì con cũng sẽ bấm nút và cho bạn nam cơ hội thì nếu như bạn nam đã có cảm nhận về thì con rất là cảm ơn bạn nam vì bạn ấy rất là thật nó thật với cảm xúc của mình chứ không phải là bấm nút để rồi ờ, về và trao cho nhau những cái câu nói không có còn đúng như thực thực tế cho chương trình đã thể hiện thì con cũng rất là cảm ơn bạn Nam à, chúc bạn Nam sẽ thành công trong cái con đường sắp tới cảm ơn um, rất là nhiều rất văn minh và chúng ta sẽ có nhận những phần quà từ chương trình tại vì mình cứ chờ người ta hoài mà chờ hoài không được thì mình em gái mình, dạ ba, em quen hai không? người thì người nào cũng kêu em chờ hết rồi hai tháng tới giờ em lên đi tìm người yêu luôn không, em đăng ký từ cái lúc mà quen người ta là em đăng ký từ năm 2017 Trời ơi, ba năm rồi qua ai luôn, người ta cũng không cưới em <laughs> Thì em mới chạy xuống chương trình này mấy lần rồi À, vậy tội nghiệp dạ. em có gì không? Em quen ai cũng kêu em chờ hết á <laughs> Tội nghiệp không? Nay đừng có nói em chờ nữa nha dạ. Nhưng mà hai mối tình kia là em yêu sâu đậm chưa? Dạ, thì mình thấy mình lớn tuổi rồi mình cũng lập gia đình, cũng thấy ừ. ta mình muốn lập gia đình cho nó ừ. ấy tại vì lúc mà còn trẻ thì ráng làm việc rồi bây giờ lớn tuổi mình giật mình lại là mình muốn lập à. gia đình ờ. thì thì mình giờ thực sự là cô ấy muốn có gia đình để dạ. gọi là yên bề gia thất đúng không dạ đường tình duyên cũng trắc trở đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không dạ không ạ không hả có mấy mối tình rồi dạ chỉ có một em chỉ có một mối tình một với mối tình. Ờ, người vợ quá cố của em thôi ạ thì ờ, cũng ờ, báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình ờ, vợ em thì là cô giáo như vợ, vợ mất lâu chưa dạ vợ em mất 2017 ạ rồi đồng chí có mấy cháu dạ em hai bây giờ hiện tại là hai cháu cháu lớn bao nhiêu tuổi cháu lớn hôm nay là 17 tuổi đang học lớp 11 ngay trường cháu là... nhỏ à, cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi là ở với ai rồi xin mời à, nhà trai giới thiệu uh, cho nhà gái biết lời đầu tiên thì ờ, xin chào anh ờ, quyền linh và chị hồng vân Trời cùng em. các bạn trong khán phòng à, tôi xin tự giới thiệu tôi là bùi văn Quan à, hiện nay đang công tác tại phòng kỹ thuật bộ chỉ huy quân sự tỉnh tây ninh chức vụ của em thì hiện tại giờ là thợ sửa chữa vũ khí bộ binh trước là quân hàm thì đại úy em năm nay thì 43 tuổi ạ rồi bây giờ bên nhà gái mình dõng dạc lên mình giới thiệu về bản thân mình đi nào em xin tự giới thiệu Em là Nguyễn Ngọc Hà, nghề nghiệp của em là kế toán Em sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh Em 45 tuổi 45 tuổi, kế toán, đang làm việc ở Tây Ninh, tên là Hà Hà khoan khoan Khoan khoan, <laughs> khoan. <laughs> Như vậy là bạn ờ, bên kia nhỏ hơn bạn bên đây 2 tuổi Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một Khoan nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho đàn gái nghe Mình nói lớn lên là Khoan nói Đúng như rồi. ngoài ở ngoài ờ, quân trường vậy đó về cái ưu điểm của tôi thì ờ, lập trường luôn muốn vàng và luôn cầu tiến trong công việc thì à, luôn siêng siêng năng chịu khó với gia đình thì luôn luôn quan tâm lo lắng à, chăm sóc cho gia đình có điểm yếu nào không khoan dạ có bây giờ thì cũng báo cáo với anh Quỳnh Linh <laughs> với quý vị thì à, ngồi ngay tại đây thì cũng đã biết yếu rồi thì cái gì thì cái nói gì thì nói về cái hậu phương nó rất là quan trọng một cái người phụ nữ và người ta ở phía sau mình là người ta sẽ giúp đỡ được cho mình để cho mình à, làm tốt được cái nhiệm vụ của người chiến sĩ thì đấy cũng là một cái điểm yếu mà đằng sau người ta nói nói, nói nôm na như dân gian ta thường nói nhất vợ nhì rời á <laughs> khó cái gì cũng có phải phải là có người phụ nữ để mà chăm sóc cái hạnh phúc của mình à, lo lắng và quan tâm chia sẻ với mình đồng hành với mình à, để cái giữ gìn cái hạnh phúc mà lâu dài nhất rồi nhà gái ưu điểm khuyết điểm là gì à, ưu điểm của em là chăm chỉ biết lắng nghe còn nhược điểm của em là nấu ăn ờ, không không được ngon lắm rồi vậy thôi đó hả còn khuyết điểm gì nữa không hay nóng tính nói hoài mà người ta không nghe thì mình nóng tính nóng dạ. là la hét um sùm đập đồ dạ không không đập đồ <laughs> tại vì đập đồ nó thiệt hại à. không không bao giờ đập đồ đúng rồi kế toán mà dạ. một món đồ bao nhiêu tiền là mình biết hết đúng không dạ rồi em có tin người không rất dễ tin người tin người là tin về lời nói thôi chứ là tiền bạc thì <laughs> không tin được đường tình duyên sao em gái dạ đường tình duyên thì à, thương cũng có thương người ta nhưng mà người ta không thương mình tại vì người ta <laughs> nói mình về chiều cao nó không được cao hay là giờ người ta khó quá mình khó quá hả dạ nhưng mà ý là em có thương mấy người rồi có thương hai người ta nói là hơi nhỏ con ừ cả hai người luôn đó là lý do dạ. chia tay nhau với lại người ta nói mình à, người ta không không vừa lòng mình cái điểm gì mình cũng không biết ờ. dạ có thể là người ta nói mình hơi cứng rắn làm cái nghề kế tán là hơi cứng rắn cứng rắn người khô khan đó khô đúng khang. không ừ. dạ. vậy là cái người mà cái cái cái mối tình mà mà gần đây nhất là em chia tay bao lâu rồi dạ em chia tay cũng mấy tháng tại vì người ta nói là em quen ai ta cũng cứ cứ chờ chờ không <laughs> mà em thì ngày càng lớn tuổi cứ chờ em cũng biết à, chờ đến bao giờ bây giờ em muốn lập gia đình đúng không dạ tức là lý do chia tay là coi như là người ta cứ lập lờ lập lờ người ta đó, không đúng có không? muốn không có muốn mình á người ta không không không muốn cưới mình hay là người Ủa, ta nhưng mà quen mình. bao lâu mà mới chia tay mấy tháng rồi à, em gái quen hai ba năm rồi anh tại vì mình cứ chờ người ta hoài mà chờ hoài không được thì mình... em gái <laughs> dạ ba, em quen hai không? người thì người nào cũng kêu em chờ hết á rồi hai tháng tới giờ em lên đi tìm người yêu luôn không em đăng ký từ cái lúc mà quen người ta là em đăng ký từ năm 2017 trời ơi ba năm rồi ai luôn người ta cũng không cưới em <laughs> thì em mới chạy xuống chương trình này mấy lần rồi à vậy tội nghiệp dạ. em có gì không em quen ai cũng kêu em chờ hết <laughs> tội nghiệp không nay đừng có nói em chờ nữa nha <laughs> nhưng mà hai mối tình kia là em yêu sâu đậm chưa dạ thì mình thấy mình lớn tuổi rồi mình cũng lập gia đình cũng thấy ừ. ta mình lập gia đình cho nó ừ. ấy tại vì lúc mà còn trẻ thì ráng làm việc rồi bây giờ lớn tuổi mình giật mình lại là mình muốn lập à. gia đình ờ. thì thì mình giờ thực sự là cô ấy muốn có gia đình để dạ. gọi là yên bề gia thất đúng không dạ đường tình duyên cũng trắc trở đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không dạ không ạ không hả có mấy mối tình rồi dạ chỉ có một em chỉ có một mối tình một với mối tình. Ờ, người vợ quá cố của em thôi ạ thì ờ, cũng ờ, báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình ờ, vợ em thì là cô giáo như vợ mất lâu chưa dạ vợ em mất 2017 ạ rồi đồng chí có mấy cháu dạ em hai bây giờ hiện tại là hai cháu cháu lớn bao nhiêu tuổi cháu lớn hôm nay là 17 tuổi đang học lớp 11 ngay trường cháu là... nhỏ à, cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi là ở với ai à, à. bây giờ hiện nay là đang ở với em ạ à ở với em vâng. là vâng. em đang ở tây ninh luôn vâng. là tây ninh em ở với ai nữa à, em ở tây ninh thì em chỉ ở một mình thôi, với hai con ạ nhưng mà một con thì bây giờ đang học ở thành phố gà trống nuôi con em có nghe tình trạng của bạn này không sao suy nghĩ sao nè có bị ngại cái chuyện là anh đã có hai con chưa có con có con không? thì cũng không sao nhưng mà em sợ là cũng như là những đứa bé nó còn nhỏ đó thì cần cái sự chăm sóc của cha nhiều hơn á, thì người đó nó không quan tâm tới em cái vấn đề là do mình hết các cháu nó đã có ba rồi nhưng nó thiếu mẹ thành ra nếu mà em hay á là em là mẹ của tụi nó luôn đó thực sự mà cái điều đó là do mình hết hiểu chị không anh này á, là bây giờ anh đi tìm vợ trong khi em á hai người kia cứ kêu em chờ hoài trong khi em lại đang đi tìm chồng đúng không dạ yeah. chị nói cái này là ông tơ bà nguyệt rồi nói nghiêm túc luôn ha thôi bây giờ vậy đi mình hỏi đi với ai đi để hồi cho các bạn gặp mặt nhau rồi tự các bạn sẽ nhận được tín hiệu của nhau ha ừ. em đi với ai dạ em đi ờ, với ờ, thủ trưởng và các đồng chí của em ạ xin chào ờ, hai mc anh huyền linh và chị hồng vân à, xin chào hai anh chị À, tôi à, tên là Quỳnh Trung Hậu, Phó chủ nhiệm phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Sư tỉnh Tây Ninh, à, thủ trưởng trực tiếp của đồng chí Khoan. Nói về đồng chí Khoan, công tác trong quân ngũ cũng khá lâu và đồng chí đã tự mình vươn lên. Gia đình đồng chí ở ngoài Thái Bình Nhưng mà một thân vô đây lập nghiệp. Về công việc thì đồng chí cũng rất là, là tận tâm. Ngoài cái nhiệm vụ chính được giao đồng chí còn có nhiều cái cái tài lẻ nữa. Mong muốn là đồng chí có một cái người bạn gọi là đồng hành chia sẻ trong những cái khoảng ờ, đoạn đường còn lại chị bên đây thì ờ, theo cảm nhận của tôi thì ờ, thấy chị cũng hiền chất phát và được cái lợi thế là chị cũng công tác ở tỉnh Tây Ninh yeah. nên thành ra là cũng mong muốn là hai anh chị sớm là có một cái điều gì đó nó vui báo tin đến chúng tôi và cũng như tất cả các đồng đội ở nhà xin cảm ơn dạ, cảm ơn tu trưởng em đi với ai vậy em đi với gì em À, xin chào à, hai MC à, Quyền Linh với à, cô Hồng Vân. Dạ, chào gì? Thì tôi là dì của Ngọc Hà. Dạ. Thì tôi nhận xét cháu tôi như thế này, từ hồi nhỏ thì tuổi trẻ thì nó chỉ biết là thích đi làm ăn lo làm ăn rồi kiếm tiền mà nó không nghĩ tới cái tương lai rồi bây giờ thấy nó lớn tuổi thì gia đình cũng đốc thúc nó à, đi ờ, lập gia đình để có một chỗ nương tựa à, xin lỗi ha, chi hoàng cháu nha thầy cháu khoan bên đây tôi nhận xét chú hả thì cũng à, trong cái à, môi trường của bộ đội thì à, cũng nghiêm túc chân thật dì cũng nói như thế này nếu mà hả con chia sẻ hả, con thương con chồng thì hả con chồng cũng thương lại con à, con cho đi thì con sẽ nhận lại chị có ý như vậy thì cái này là cũng do nữa hai đứa quyết định à, cảm rồi cảm ơn gì hay quá à, gì nói, hay nói quá. quá hay luôn rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nhá mở rào nào đại quý khoan anh chào em yeah. Dạ dạ. anh, à, lần đầu tiên mới gặp em anh à, tặng em bó hoa xinh tươi dạ. em không làm trợ lý cho Rồi, anh từ từ à, thẳng từ từ <laughs> với anh thì cũng không có gì ngoài cái tấm lòng chân thành dạ. à, anh mong muốn em đón nhận dạ. cái gì á khoan tặng cái gì nói đi khoan dạ cái đó là cái gì trong cái hộp đó còn cái đồng hồ à? mở mở ra đeo đây Đúng cái này rồi. đây tay trái hay tay phải một cặp đó. luôn ừ. ừ. bóp cho nó chặt cuộc đời vô <laughs> quá trời đẹp rồi hợp không quá đẹp luôn rồi giờ em tặng đi em mở ra coi ý nghĩa là gì dạ một trái tim ạ à. dạ <laughs> cái này à, thì em muốn tìm một cái trái tim để mà đi hết cái đoạn đường đời của em á nói chung là tặng trái tim là đó là cái tình đó. cảm chân thành của em thì dù là chưa biết như thế nào nhưng khi vừa gặp em thì những cái đó thì em cũng đón nhận cái tình cảm chân thành của em yeah. Dạ. em à, cảm nhận anh như thế nào à, em thấy anh cũng đẹp trai hiền à, thật thà anh thì cũng mới gặp em lần đầu dạ. tuy nhiên là anh thấy em cũng rất là <laughs> đẹp gái xinh gái dễ thương yeah. Dạ. thì à, đây là một cái tình cảm mà anh muốn đến với chương trình thì cũng mong rằng em cho anh một cơ hội dạ. cái giọng em rất là hay em biết hát thuyền và biển không dạ em biết hát ạ à. tại sao không hát cái đó tặng cho riêng người yêu của em ơ hay nhỉ chỉ có thuyền mới hiểu biển mới mong nhường nào hát rất hay chỉ có biển mời biết thuyền đi đâu về đâu những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dặn vỡ những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dặn vỡ nếu từ ra thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió nếu phải cách xa em anh chỉ còn bao tố nếu phải cách xa em anh chỉ còn bao tố hay quá trời ơi bây giờ hãy nói gì với fan ờ, đi anh cảm nhận của em sao thì em là dễ thương anh có ngại quen người lớn tuổi không anh không có quan trọng về cái thể chất mà mình, hình dung bên ngoài nói chung là à, sao cũng được nhưng miễn là có tấm lòng hiền lành chịu khó biết yêu thương và đại lượng vị tha và giàu lòng tình cảm trung hậu thật thà và dám yêu anh hà có dám không hà hà dạ. một câu coi hà có dám không <laughs> dám nhưng mà em ờ, em ngại quen người nhỏ tuổi tại vì không. người ta người ta anh sẽ bỏ ờ, mình đó ờ, phụ nữ thì cũng không, không ngại già. Dạ. anh cũng không ngại anh cũng giới thiệu với em thì bà xã anh là giáo viên nhưng bà xã anh cũng lớn hơn anh anh tuổi hai tuổi đó là cái chuyện mà hà ngại đây không phải là ngại gì mà ngại là nhỏ hơn sau này bỏ cổ nữa hứa gì với hà hứa nói mà. lớn lên cho mọi anh người anh sẽ không bao giờ bỏ em vậy nó hứa đi cho hà tin anh đi anh à, sẽ hứa với em trước người à, à, lính và tất cả các bạn cùng đến đi khán phòng là anh sẽ yêu thương em và chăm lo và cho các con cũng như em là có mang lại một cuộc sống hạnh phúc nhất đặt cái niềm tin với ờ, cha mẹ hai gia đình hai bên cũng như là đồng đội của anh có mặt hôm nay ạ? À, em ờ, <laughs> em cảm nhận gì anh rất là chân thành em cũng không nghĩ là là anh ờ, lấy vợ là lớn hơn 2 <laughs> tuổi thì ở trong miền Nam này hầu như là người ta không không không thân thích lấy vợ lớn tuổi hơn hồi nào vậy hồi nào Ai vậy nói. hồi nào em, em cảm nhận như vậy đó với lại khoa học người ta chứng minh là phụ nữ thì suy nghĩ trước đàn ông tới 4 tuổi là em hỏi chị dân kìa kinh nghiệm đó <laughs> hồi nào vậy tôi đứng kế bên cô là tôi cũng vậy đó ừ ờ, đây tôi còn hơn tới 3 <laughs> tuổi lần đó bà nãy. nếu mà có kết hôn đó, thì em à, em không biết là mình còn khả năng sinh sản hay không mình cũng không biết <laughs> nhưng mà em mong muốn không dạ. em cũng mong muốn lắm còn đó làm nhanh nhanh còn đó ừ làm liền nếu vậy là làm liền là còn á đảm bảo luôn nếu em có nhu cầu thì khả năng thì anh nghĩ là cái đó nó cũng mang lại cái ờ, tình thương yêu và trách nhiệm chia sẻ à, nó có cái sự gắn kết à, trong gia đình cái tình yêu nó sẽ nảy nở và à, nó sẽ có cái à, cầu tiến để chúng mình có được cái chiều dài trong cuộc sống à, anh hy vọng nó sẽ tốt hơn bây giờ anh hỏi thật hà nè yeah. Dạ. trái tim mình có một chút nào nó rung động có một cảm tình gì với chú bộ đội này không dạ có dạ có có không dạ có có, có là ngon hai người nắm tay hai người nắm tay vô thử thôi chỉ cần có Để là được tay. rồi không có bắt tay <laughs> hai cái tay nắm như không phải hai người nắm xen tay vô vậy nữa trời nắm tay tôi cũng chỉ nó chết rồi không phải chơi thì chơi cút bắt <laughs> trời ơi nắm tay mà chưa biết nó chết rồi cảm giác sao hả cảm giác hả? vậy dạ, cảm giác ờ, nó tay anh thì nó lạnh mà tay em thì nóng <laughs> à hà có tin tưởng chú bộ đội này sẽ làm bờ vai vững chạy đi đỡ đần cho hà không em tin bây giờ nè đâu hai người ôm nhau thử cái coi cho nó nó ấm áp coi ôm chặt vô ôm chặt vô hà đứng yên nguyên đứng yên nguyên đứng yên. ôm sao tự ôm sao đâu dưới mông vậy <laughs> ôm chặt vô coi hà à, em cảm thấy hà nào? cảm nhận thế nào dạ, thấy ấm dạ thấy thấy thích không hả <laughs> à? thích không tôi thích thích rồi vậy là ok là rồi được rồi bây giờ để tay nút bấm đi đó, chuẩn đó, bị đó. một về một nhà hai, hai tay về một nhà ba ba yeah hai chiếc cặp rồi đứng lên đó chỉ là thủ tục thôi nắm đi nắm giờ nắm thiệt rồi đó đó trời ơi cái đồng hồ cặp cưng quá đẹp quá à, cưng á ừ. rồi. xin phép gì cho hôn uh... Ờ, trước mắt thì đây <laughs> lần đầu tiên thì ờ, được gặp em thì xin phép gì cho cho con xin ờ, được uh, hôn em ừ, em có đồng ý không đồng ý ôm chặt đó. vô hung nha ôm chặt ôm vô hung hung má chặt vô quyết liệt mạnh lên để nguyên lại lại là lại chứ bên kia bên kia nữa hai bên luôn hà ừ. hà hà hung lại khoan hơi ngại không có ở đây không có gì là phải ngại cả nào em không đợi nó nào hai ba tôi cúi xuống trời ơi nào anh em ta, ta cùng nhau sông pha lên đàn im buồn từ xa ta người đồng bằng biến tô non sông từ nay ra chi anh hào